Vâng, xin chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại kênh soi cầu chuẩn 24 giờ của mình Và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày 14 tháng 11 năm 2019 Thì à, lần đầu tiên cũng cho phép mình được thay mặt cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu cho số Xin chúc tất cả quý anh chị em vào một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn bên những người thân yêu nhất của mình Và trước màn hình nhỏ của tất cả quý anh chị em đây là cái giao diện của kênh soi cầu chuẩn 24 giờ Và trước khi à, đi à, vào à, điểm sơ qua cái bảng mở thưởng cũng như là đưa lên anh em những cái đường cầu cũng như những con số cho anh em tham khảo ngày mai thì mình sẽ điểm sơ đi vào cái video của ngày hôm qua cho ngày hôm nay thì hôm qua mình thì mình có lên cái video và ở trong cái video thì mình cũng đưa lên cho anh em là những cái con ờ, số cũng như là những cái đường cầu anh em nhé những đường cầu của đua đặc biệt ngày hôm nay cũng như là những con lô tô cho anh em tham khảo vào ngày hôm nay thì hôm nay thì ờ, về phần ờ, lô tô thì chúng ta đã khá chia từ 10 rực rỡ quý anh em nhé Đấy, khá chia từ 10 rực rỡ hôm qua ở trên uh, trên kênh thì mình có bắt cho anh em là những con lô tô thì hôm nay cũng nó ra khá chia từ 10 rưỡi cho tất cả quý anh chị em luôn đấy ở đây là mình bắt cho anh em là con lô tô là không không một này đấy. 11 75 77 đấy. 57 59 và 99 thì hôm nay nó ra khá chia từ 10 rưỡi tất cả chúng ta luôn và sau đây thì mình sẽ trước mình sẽ điểm sơ qua cái bảng mở thưởng trước quý em nhé Đấy. và ở trong cái bảng mở thưởng miền Bắc của ngày hôm nay ngày thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2019 thì uh, giải đọc kết view dạng năm số đây là 86358 Đấy, 86358 em nhé Đấy, hai con đầu vào là con 86 tấm gần 3 đầu 5 đi đi 8 ăn thẳng cho mình con đuôi đặc biệt hôm nay là con 58 em nhé và tổng của nó tổng của nó là tổng 3 với nhá tổng 37 đấy và in cho anh quý anh chị em à, cái bộ đề đó là bộ đề 03 của ngày hôm nay đây là ở cái phần giải đặc biệt còn về phần đồ lô tô thì như quý anh chị em chúng ta cũng đã thấy thì đầu lô tô hôm nay thì ta lại có đầu 4 câm quý anh đấy đầu 4 hôm nay nó câm hoàn toàn không ra cho mình cũng như cho tất cả quý anh chị em một cái nháy nào cả còn lại thì à, tất cả các đầu khác nó vẫn ra bình thường và đặc biệt nhất hôm nay thì à, nó nằm cho mình ở cái đầu 1 này đầu 1 là đặc biệt nhất ra cho quý anh chị em khá nhiều giải nháy và tiếp đến ta có ở cái đầu 0 đầu 9 đấy đầu 8 đầu 6 đấy là những cái đầu tô đầu lô tô ra cũng uh, đều với nhá và sau đây thì uh, mình sẽ điểm sơ qua cái phần đầu lô kép bằng cũng như đầu lô hai nháy các em nhé đầu lô đầu tiên thì ở phần đầu lô kép bằng thì như quý anh chị chúng ta cũng đã thấy là hôm nay đầu lô kép bằng nó xuất hiện cho chúng ta ở cái đầu lô đó là ở cái đầu một cái nhá đầu một đấy bây giờ mình có kép bằng 11 một nháy này và tiếp tục là ở cái đầu 6 đầu 6 cũng ra lô cái bằng cho mình đây là con số 6 này và tiếp nữa là ở cái đầu 7 đấy, là ra cho mình con 77 kết bằng đấy là một trong uh, trong những uh, một trong ba cái đầu lô cái bằng của ngày hôm nay còn về phần đầu lô hai nháy thì như quý anh chị em chúng ta cũng đã thấy thì hôm nay cái đầu lô hai nháy nó rạo khá nhiều ấy nhá đầu tiên là ở cái đầu à, đầu một đấy, đầu một đây là con 13 13 cũng xuất hiện cho mình hai nháy ở cái đầu một này Đấy, tiếp đến là ở đầu 3 thì xuất hiện cho mình con 32 hai nháy này và <clears throat> tiếp nữa tiếp nữa quý em nhé là ở cái đầu đầu 9 là xuất hiện cho mình con 91 cũng hai nháy đây là những cái con lô tô hai nháy của cũng như là con lô tô ghép bằng của ngày hôm nay thì để quay vào cái uh, video của ngày hôm qua mình có làm lên cho tất cả quý anh chị em thì đây là toàn bộ uh, những cái uh, con số cũng như là những uh, những cái uh, tổng hợp của những cái uh, cái cầu kèo mà mình đưa lên đây cho quý anh chị em cho ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2019 nhé mình bắt cho anh em độc thủ lô là con 00 bạch thủ lô 95 lô ghép xiên là 0001 95 và 57 Đấy. về phần đề thì bắt cho quý anh chị em là đề chạm là chạm 2 chạm 4 chạm 6 Đấy. tổng đề tổng đề 49 và 27 và bộ trong đó thì uh, mình bắt cho anh em ba bộ để kết đó, bộ 12 bộ 24 và bộ 24 thì hôm nay thì uh, đầu tiên là phần lô lô thì phần độc thủ lô hôm nay thì nó đã không ra với nhé con không không nó không xuất hiện cho, cho mình cũng như cho tất cả quý em đấy đó là về con độc thủ lô ở đầu không thì nó xuất hiện là khá chỉ là dày hay con 01 02 04 và 09 này đấy chứ ngoại trừ con không không của mình nó không xuất hiện thôi còn à, về con bạch thủ lô 95 thì à, hôm nay về phần bạch thủ lô nó cũng khá chưa tưng bừng rực rỡ quý nhá Đấy. con bạch thủ lô con 95 thì nó cũng khá, nổ khá chưa tưng bừng rực rỡ cho tất cả chúng ta Đấy, con 95 nó đã xuất hiện cho à, cho mình cũng như cho tất cả quý anh chị em ở ngay giải à, ở ngay giải à, G3.5 quý nhá G3.5 Đấy. 595 nổ rụng rất chi là sớm cho tất cả chúng ta đấy là ở con à, bạch thủ lô còn à, tiếp đến là ở vần xiên lô ghép xiên thì mình bắt cho anh em à, bốn à, con lô ghép xiên đó còn 00 01 95 và 57 thì hôm nay thì ở à, trong bốn con lô ghép xiên thì có một con 00 và con 57 con 00 thì nó không ra còn con 57 nó lại ra lộn lại con 75 game nhá Đấy. và con 01 nó cũng xuất hiện và con 95 nó cũng xuất hiện cho mình đây là ở phần à, lô còn ở phần chạm đề chạm đề hôm nay thì à, về cái phần đề thì hôm nay thì à, chúng ta là trên kênh là không không không chiến thắng được phần đề quý em nhé mình bắt cho quý anh em là chạm đề chạm 2 chạm 4 chạm 6 thì à, hôm nay à, đuôi đặc biệt nó về cho mình là đấy là con 58 à, 58 nhá thì chúng ta đã không chiến thắng được được cái phần đề ngày hôm nay cũng như cái phần tổng đề tổng đề thì hôm nay chúng ta cũng không chiến thắng được tổng đề hôm nay nó về ở cái tổng 37 đấy cho nên là chúng ta đã không chiến thắng được ở phần tổng đề cũng như cái à, bộ đề kết bộ đề kết hôm nay thì à, mình có bắt cho anh em bộ 12 bộ 24 bộ 34 thì nó về bộ 03 bộ 03 các em nhé Đấy. cho nên chúng ta cũng không chiến thắng được ở à, cái phần đề cũng như là cái tạm đề cũng như tổng đề cũng như đề dạng thì ở đây mình có bắt cho anh em ở đây là có ta có là 484 này Đấy, 898 này Đấy, nhưng mà nó lại về là 585 cho nên là chúng ta không chiến thắng được ở phần đề ngày hôm nay đấy là toàn bộ những cái à, con số mà mình muốn đã chia sẻ lên cho anh em tham khảo vào ngày hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2019 và sau đây thì mình tiếp tục à, ngồi lại đây và đưa lên à, cho anh em tham khảo những cái đường cầu cũng như là những cái con lô tô cho anh em à, quý anh em tham khảo vào ngày mai nhé ngày 15 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai ngày 15 tháng 11 năm 2019 thì mình đầu tiên thì mình chia, chia sẻ lên cho quý anh em những cái con lô tô đơn mà mình cảm giác nó rất chia đẹp đấy, và nó đáng để cho anh em tham khảo vào ngày mai thì à, trên đây ấy, thì hôm qua thì à, cái con lô không không này mình cũng đã bắt rồi nhưng mà nó không ra thì hôm nay mình vẫn tiếp tục bắt lại cho tất cả chúng ta quý em nhé thì con đô đô đầu tiên mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em đấy là con lô không không cho ngày mai quý anh nhé ngày 15 tháng 11 năm 2019 là đầu tiên là ở cái phần đầu không đầu không thì đầu tiên là con không không thì quý anh chị em hãy lưu ý con không không này cho mình đấy, đây là con lô đầu tiên và cái con lô thứ hai là con 03 con 03 quý vị nhé hiện tại bây giờ con 03 hiện tại là nó đang nằm ở nhịp 2 nằm ở nhịp 2 quý em nhé cho nên à, cái con 03 này nó rất rất là đẹp cho ngày mai cho nên là quý ấy, mình à, sẽ à, tiếp tục chia sẻ đây cho nếu như quý anh chị em nào mà có trùng cầu trùng kèo trùng máu với con 03 này thì quý anh chị em có thể vào tiền cho mình đấy là ở con 03 quý nhá và tiếp đến là à, cái con thứ ba mình sẽ lên cho tất cả quý anh chị em đấy là con 34 hiện tại thì con 34 thì à, nó cũng à, ra cũng không không mấy gì là đều không mấy gì là đều quý nhé nhưng mà hiện tại ngày mai là nó đang nằm ở nhịp 2 nằm nhịp 2 với em nhé và mình hy vọng ngày mai cái con 34 này nó sẽ nổ tiếp tục nổ cho tất cả chúng ta này vào ngày mai này và nếu như quý anh chị em nào mà có kết cái đồ ở ờ, kết lô tô ở đầu 3 thì hãy lưu ý cho mình cái con lô 34 vào ngày mai với em nhé và đây là cái con lô ở đầu ba mà duy nhất mà mình à, muốn chia sẻ lên cho quý anh chị em nên quý anh chị em hãy à, à, kết thì mình có thể vào tham khảo quý em nhé còn à, tiếp tục nữa là một cái con lô là con lô 46 46 thì hiện tại nó khan khá chia là dài ngày rồi quý em nhé nếu như quý anh chị em nào vào kết lô khan thì à, hãy chúng ta hãy à, lưu tâm hãy lưu ý đến con lô 46 này này đấy hôm nay là đầu 4 câm đầu 4 câm mà một khi đầu 4 câm thì à, tỷ lệ cái đầu 4 nó đổ ra cũng khá thấp nhưng mà mình thấy à, ở cái đầu 4 ngày mai thì có cái con 46 này rất chia đẹp cho mình à, cũng đưa đây cho quý chị em tham khảo đấy và tiếp đến nữa là cái con lô 58 con lô 58 này thì hôm nay là nó đã rơi cho mình nhà ở ngay cái giải đặc biệt của ngày hôm nay thì mình ngày mai thì mình sẽ bắt lại con 58 này cho tất cả chúng ta này đấy. nếu như anh quý em mà có kết cái phần cái đầu lô rơi của cái phần à, giải đặc biệt thì có thể là tham khảo cho mình cái con lô 58 này cho ngày mai này đấy còn là con 64 à, thì 64 thì à, mình chỉ tiêu vào song thủ thì đẹp chứ đó. À, đi vào à, lô đơn thì nó không đẹp quý nhé và cái con lô à, cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho anh em đây là con lô 85 con 8 con lô 85 này thì rất nó rất chia đẹp cho ngày mai quý em nhé rất chia đẹp cho ngày mai và quý anh chị em nào mà có kết ở cái đầu 8 thì à, hãy à, chú ý cho mình thêm cái con lô 85 này Đấy. cầu cái nhịp nó chạy khá đẹp cái cầu nó cũng à, chạy khá đều với con 85 ngày cho ngày ngày hôm nay nhé thì cái cầu con 85 à, này thì hôm nay thì nó đã ăn được cái con đó là con à, 95 Đấy. và ngày mai thì nó báo cho mình con 85 cho nên là cái cầu nó đang chạy vậy thì mình sẽ đưa đây cho anh em tham khảo và đồng thời à, đưa lên cho anh em những à, tham khảo những cái con lô đơn này thì đồng thời mình sẽ đi vào cái phần bảng chốt số và đưa lên cho anh chốt cho em những con con lô cho ngày mai quý em nhé và con lô đầu tiên mà mình muốn chốt cho quý anh chị em ngày mai đây là con độc thủ lô thì à, ngày mai con độc thủ lô cho ngày mai ngày 15 tháng 11 năm 2019 thì mình chốt cho anh em con độc thủ lô đó con 85 85 quý em nhé còn về phần bạch thủ lô bạch thủ lô thì mình bắt cho anh em một con bạch thủ lô đó là con 03 Đấy còn về phần uh, lô ghép xiên lô ghép xiên thì mình sẽ bắt cho anh quý anh chị em Đấy. mình uh, sẽ bắt cho anh em là ba con lô ghép xiên đây là con 03 này con uh, 85 85 quý nhá 85 và tiếp tục một con lô nữa đây là con lô 00 quý nhé còn lô 00 của lô 00 và đây là ba con lô mà mình muốn chia sẻ cho anh em tham khảo vào ngày mai ngày 15 tháng 11 năm 2019 thì à, quý anh chị em cũng nếu như mà kết ví dụ mình mà kết à, con 85 ấy và con 03 thì mình sẽ ghép lại với nhau hoặc là mình có thể là anh quý anh chị em nào mà ghép, kết cả ba con thì mình có thể là vào cho mình trên 3 còn không thì có thể là ghép xoay vòng để vào trên hai quý em nhé đấy là ở phần uh, à, lưu xiên còn à, đến phần chạm đề cũng như tổng đề thì trước khi vào đi vào phần chốt chạm cũng như chốt tổng đề cũng như là những cái um, bộ đề mình kết cũng như là cái, cái dàn đề à, à, mình kết thì mình sẽ đi vào à, đưa cho anh em tham khảo những cái đường cầu của đuôi đặc biệt vào ngày mai các em nhé thì trên đây thì mình cũng có bắt cho anh em những cái cầu mà nó cũng đơn giản thôi và đây là cái cầu đề đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho quý anh chị em vào ngày mai với em nhé thì quý anh chị em hãy để cho mình này thì à, đầu tiên thì mình sẽ lấy hai cái con của đuôi đặc biệt à, của đầu đặc biệt của ngày là ngày 15 tháng 10 này để bắt làm chạm cho cái ngày là ngày 12 tháng 11 ngày 12 tháng 11 quý em nhé thì à, ở cái à, hai con đầu của ngày 15 tháng 10 là con 4 và con 5 thì mình sẽ lấy con 4 và con 5 làm chạm cho cái ngày là ngày 12 tháng 11 thì ngày 12 tháng 11 thì đuôi cái giải đặc biệt nó về cho mình đó là con 44 44 quý em nhé thì ta ăn được cái chạm 4 ta là cái chạm 4 các em nhé theo yêu cầu là ta là cái chạm 4 và tiếp tục cho ngày hôm sau thì mình sẽ lấy hai con đầu vào của ngày 23 tháng 10 đây là con 0 và con 8 và mình sẽ lấy con 0 và con 8 này làm chạm cho cái ngày đấy là ngày 18 à, ngày 13 tháng 11 các em nhé thì ngày 13 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình là con 18 thì ta tiếp tục ăn cây chạm 8 cho cái cầu này các em nhé đấy và tiếp tục cho ngày hôm nay ngày hôm nay thì mình sẽ lấy hai con đầu vào của ngày 31 31 tháng 10 này đó là con 88 cái bằng này con 88 cái bằng mình sẽ lấy con 8 con 8 này là làm chạm cho ngày ngày hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2019 thì ngày hôm nay đấy, ngày hôm nay đuôi đặc biệt của ngày hôm nay ngày 14 tháng 11 thì nó về cho mình con 58 ta tiếp tục ăn được cái chạm 8 cho cái cầu này quý nhé và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn còn tiếp tục chạy cho quý anh chị em thì ta sẽ có hai con đầu vào nằm ở cái vị trí tương tự đấy là con 37 đây là con 3 con 7 thì ngày mai thì mình sẽ có hai cái chạm cho cái ngày mai đấy là ngày 15 tháng 11 đấy là chạm 3 và chạm 7 cho cái cầu này của em nhé chạm 3 và chạm 7 đấy ta sẽ có chạm 3 này đấy và chạm 7 cho cái cầu này cho ngày mai đấy là cái cầu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ lên cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai ngày 15 tháng 11 năm 2019 các em nhé và tiếp tục đi vào một cái đường cầu nữa một cái đường cầu nữa và đây là ở đây là cái cầu thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em thì quý anh chị em hãy để cho mình này đầu tiên thì ta mình sẽ lấy là hai con của đuôi đặc biệt của ngày mùng 10 tháng 9 này đấy là cái con à, con đuôi đặc biệt là con 11 này đấy, mình sẽ lấy con 11 này làm chạm cho cái ngày là ngày 11 tháng 11 quý em ấy. thì ngày 11 tháng 11 thì nó về đuôi đặc biệt là về cái con 16 con 16 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm một này đấy và sang ngày à, hôm sau ngày hôm sau thì ở cái vị trí dưới nó là cái con hai con đuôi đặc biệt tức là con 4 và con 1 thì mình tiếp tục lấy con 4 và con 1 này làm chạm cho cái ngày là ngày 12 tháng 11 thì ngày 12 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình con 44 ghép bằng này thì tiếp tục ta là cái chạm 4 này Đấy, ta tiếp tục ăn chạm 4 nhá và tiếp tục cho ngày hôm sau ngày hôm sau thì ở đây trên đây là ta có con à, đuôi đặc biệt là đây là con 1 à, và con 7 một con 7 nhá thì mình sẽ lấy con 1 và con 7 này làm chạm cho cái ngày à, hôm qua hôm qua là ngày 13 ngày 13 tháng 11 thì nó về cho mình là đặc biệt là con 18 thì ta tiếp tục ăn cái chạm 1 đấy và ở cũng như cái vị trí đấy của ngày hôm sau là à, mình sẽ là có con 8 con 2 thì mình sẽ lấy con 8 con 2 này bắt làm chạm cho cái ngày là ngày hôm nay ngày hôm nay nhá ngày 14 tháng 11 thì ngày hôm nay thì nó về cho mình đuôi đặc biệt là con 58 thì ta tiếp tục ăn cái chạm 8 cho cầu này ta tiếp tục ăn được cây tạm 8 cho cái cầu này kia em nhé và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục cho tất cả chạy cho tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ có là hai cái chạm cho cái cầu này cho ngày mai đấy là chạm 4 và chạm 3 cho ngày mai chạm 4 và chạm 3 cho ngày mai các em nhé Vậy thì theo những cầu này ta sẽ có chạm 4 và chạm 3 cho ngày mai đấy ta khởi đầu tiên ta khởi cho chạm 4 này mình xin lỗi ghi nhau ta khởi có là chạm 4 này đấy và chạm 3 thì cây cầu trước đó mình cũng chia sẻ lên cho tất cả chúng ta thì cũng đều nó có chậm 3 và chậm 7 Đấy. và cái cầu này thì có chậm 4 và chậm 3 thì ta đã có một cái chậm chung đấy là chậm 3 của nhá giữa hai đường cầu là ta có chậm chung đến chậm 3 vào ngày mai giữa hai cái đường cầu em nhé thì à, mình cũng à, không để cho anh em phải chờ lâu thì sau đây thì mình sẽ đi thẳng vào cái phần à, ấy, chốt số cho anh em tham khảo vào ngày mai thì ngày mai ngày à, 15 tháng 11 năm 2019 thì à, mình bắt cho quý anh chị em chạm đề đây là chạm 3 và chạm 7 chạm 3 và chạm 7 đây là hai cái chạm đề mà mình muốn đưa lên cho anh em tham khảo ngày mai còn phần về phần tổng đề phần tổng đề mình bắt cho anh em là tổng đầu tiên là tổng 16 này tổng 16 tổng thứ hai là tổng 38 đây là hai cái tổng đề mà mình muốn chia sẻ với tất cả chú quý anh chị em tham khảo ngày mai và dựa theo hai cái chạm đề cũng như là bốn cái tổng đề thì mình sẽ bắt lên đưa lên cho anh em tham khảo là tham khảo những vâng và dựa theo à, hai chạm đề cũng như là bốn cái tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em ba cái bộ đề đấy là bộ đề 23 bộ đề 02 và đề bộ đề 03 của anh em nhé và ở cái bộ đề 23 thì nó gồm có là 232 này 282 737 và 787 còn à, đối với ở bộ đề 02 thì nó gồm có là 020 070 5225 và 5775 còn ở bộ đề 03 thì nó gồm có là 030 080 5335 và 5885 thì à, ngày mai ngày 15 tháng 11 năm 2019 kênh soi cầu chuẩn 24 giờ chốt cho tất cả quý anh em ở trên kênh đây là độc thủ lô 85 bạch thủ lô 03 lô ghép chiên 85 03 và 00 về phần đề thì bắt cho anh em chạm đề đó chạm 3 và chạm 7 tổng đề đó tổng đề 16 à, và tổng đề 38 nha nhé và dựa theo à, hai cái chạm đề cũng như là bốn cái tổng đề thì mình bắt cho anh em là ba cái bộ đề đấy là bộ đề 23 bộ đề 202 bộ đề 03 à, thì à, dựa theo ba cái bộ đề thì mình có lên cho anh em một cái dàn dàn đề đấy thì trong nhà đề nó gồm có là 232 này 282 373 787 020 070 2552 5775 và 030 080 5335 và 5885 thì ở trên đây là toàn bộ những cái con số mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai ngày 15 tháng 11 năm 2019 và quý anh chị em hãy lưu ý thêm cho mình một, một điều đấy là những con số trên đây là nó chỉ mang tính chất tham khảo anh em ạ và một khi nó chỉ mang tính chất tham khảo thì cái tỷ lệ nó về cho tất cả chúng ta thì à, rất là thấp cho nên quý anh chị em hãy lưu ý và hãy lưu tâm cái điều đó cho mình và <clears throat> sau đây thì kênh à, soi cầu chuẩn 24 giờ xin chúc tất cả quý anh chị em vào ngày mai là một ngày phát lộc phát tài và ngày mai thì mình hy vọng là quý anh chị em sẽ tiếp tục chiến thắng rực rỡ ở trên cái uh, à, môn à, lô đề này quý em nhé và sau đây thì à, mình cũng không có nhiều thời gian và mình cũng xin phép dừng cái video ở đây và mình xin hẹn à, gặp lại tất cả quý anh chị em vào ngày buổi tối ngày mai quý em nhé